Hải đang ờ, phát sinh như bạn Sau đây là đang ờ, phát sinh giới thiệu các bạn cần Tika ờ, đỏ Tika này đời đầu đó các bạn ISO khuyên to thích hợp mà các bạn câu lục đầu cần câu tầm 15 à, m đổ lại được này à, chiều dài 3 m 9 độ cứng 7 vâng, à, bắt gà máy này bạn bắt vặn bạn bạn này bạn bạn này đây phần uh, trôi à, cần trôi cần này bạn Ừ, chiều dài 39 độ cứng 7 Đấy. Mark uh, 2 đồng rất nhẹ các bạn khoen ạ cần ờ, trọng lượng các bạn hai trăm bảy mươi lăm gram hai trăm bảy mươi lăm gram rất nhẹ Ờ, câu đầu cần ờ, với máy tầm 4.000 nữa là ok ờ, đôi ngọn này đầu alo đôi ngọn này tầm hai ly rưỡi các bạn ngọn xoắn nhỏ Ờ, lên điểm thêm ờ, màu đỏ vào màu đỏ viền ờ, vàng giống cần vê mắt còn mắc IV ấy. cũng là cũng là thuộc dòng đấy rồi Hải Đăng uh, sinh đã giới thiệu các bạn cần uh, Tika đỏ. cái này à, đời đầu số lượng này à, hạn chế Hải đang về một lô còn sót lại tồn kho Hải đang à, xin giới thiệu các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing